tại vì hồi xưa Trang với luật cũng là xuất thân từ sớm lao động thôi Cho nên là rất rất rất nhiều câu chuyện mà mình biết được từ hồi nhỏ cho tới lớn như thế nào Trong một cái sớm lao động thì đương nhiên là sẽ có người này người kia Và cái hình ảnh quen thuộc nhất vẫn là những người cha có người say xỉn Rồi như là con nhót nó đi ăn cắp vặt Rồi ờ, sẽ có người đi tù Tất cả những nhân vật đó là Trang lấy từ một vài tính cách một vài tình huống của sớm trang sớm anh luật cái bộ phim nó nó rất là đời có thể là bộ phim còn đời nhất trong các bộ phim đã từng làm á tại vì là mọi người diễn thật quá đi thường mình ở trong cái sáu lao động nhiều cho nên là cuộc sống của mình mình rất là hiểu những người lao động thực ra khi mình coi phim con nhóm món chồng á, thì khán giả sẽ thấy là những cái hình ảnh mà những cái người mà trong nhân vật trong phim á đâu đó trong cuộc sống trong bên cạnh họ đó nhưng mà ừ, ở ngoài đời thì chắc cũng không được đáng yêu nhiều như trong phim đâu <laughs> thường thì trong xóm họ sẽ thấy được những cái mặt xấu của cái người đó thôi thì trong cái phim này thì thì mọi người sẽ thấy được cả hai góc mặt cả mặt tốt mặt xấu và họ thấy được cả cái tâm hồn cả trái tim của những cái người đó họ thấy hiểu là tại sao họ lại làm như vậy họ tại sao lại trở nên như vậy và họ và những cái điểm đáng yêu của họ để họ thấy họ yêu nhân vật nhưng mà anh rất là thích cái bối cảnh này bối cảnh này nó phù hợp với câu chuyện lắm rồi lên phim ờ, nó đẹp tính đảng nó rất là đơn, đơn giản câu chuyện này nó cũng rất là mộc mạc nên hai cái mình thấy ờ, rất là phù hợp với nhau tại vì cái phim này nó cái phim rất là đặc biệt là cái phim này là giống như mình vô một cái xóm một cái xóm lao động nghèo xong mình lựa ra một cái gia đình nào đặc biệt nhất để mình làm phim về gia đình đó được thấy bối cảnh ờ, của phim này giống như là sớm mối luật hồi xưa vậy nó y chang vậy luôn cho nên mình vừa vô mình có cái sự kết nối liền rất là thích mọi người cũng trong hẻm đâu này nọ mà mấy người dân đây cũng dễ thương lắm ai cũng dễ thương hết vừa vô là thấy là thích liền giờ đang nhìn bịch bắp là thèm ghê á trời muốn, muốn bứt bịch bắp này ăn ghê luôn á có thể là chín ít đổ lại là mình sẽ thấy được cái cái cái, cái những cái ký ức tuổi thơ của mình ở trong những cái khu sớm uh, ờ, lao động như vậy ai mà sinh ra mà lớn lên trong những cái sớm lao động mình sẽ thấy đây đây đây rất là quen mọi người mình sinh ra trong số lao động cho nên mình nhìn thấy quen dữ lắm rồi cảm ơn mọi người nha nhớ ủng hộ phim con nhót mót chồng nha vui chúc yêu thương men hộp vàng nay được dịp nọ